Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả anh em ơi. Lần này thì à, sau trận thống kim ngày hôm nay thì à, nói thiệt anh em thì một trận thống kim khá là hay của đường môn Khải. Nói chung là hay không bằng hơn. Nói chung hôm nay Khải khá là hơn luôn anh em. Đi chúng phe thua, nói thiệt anh em là kim ép tự động đến cuối. Ra là ngụm cụ tỏi, ra là ngụm cụ tỏi, chỉ cái nước là đi uh, tạt cánh anh đầu, đi hướng 3 giờ, đi hướng 9 giờ mà bỏ nhảy anh em trốn luôn em tại vì bên trong khu vực trong khu vực sói nó bị uh, xây vòng tròn mình không thể nào ra khỏi nhà luôn nè. Nhưng mà hôm nay cũng khá là hơn lúc đầu thì được cũng được top 1, top 2 nhưng sau này cứ giật giật xuống top 7, top 8 đứng đứng phút gần phút cuối luôn còn tầm 20 phút cuối thì Khải trong giai đoạn Khải đang ăn sói bên kia thì cũng khá là đen là Khải không ăn được con sói thôi cho nên mà Khải ăn được con sói nữa Khải lên top 1 nữa thì quá đẹp luôn em trong giai đoạn ăn sói đó thì Khải cũng khá là hơn Khải làm combo lúc đó liên chạm lên đến 15 là giật phát một lên top 2, top 3 phút đó luôn là từ 15 phút cuối là Khải giật top luôn em à nói chung là trận đấu này cảm giác nó vừa hay là vừa hơn em à <laughs> qua không like nhớ khải quá ok anh thành ngô ơi ca sĩ xa không có thằng nó chắc là đam mê ca sĩ dương ba sáu năm thôi nó đời đặt kênh youtube là dương ba sáu năm anh con số là ngon lành đúng không phải nói anh con số là ngon nữa nè em ơi hôm nay thì ạc này khải đang có sở hữu cho khải là bốn kỹ năng vốn có nha nam à, một kỹ năng từ vi phong một kỹ năng từ vi phong và một kỹ năng từ à, dòng băng hội và hai càng khôn nha nam quên lộn một càng khôn vốn có nên là được hai kỹ năng vốn có là khải được bốn kỹ năng vốn có nè một phi phân một dòng băng hội uh, nguyên sói một dòng ăn hội nghiêng sói vừa rồi cái nó dân công kia nó bị mất rồi chứ gặp khải đang có dòng nghiêng sói sáng sáng dưới chân rồi nè đó rồi với căn không hai cấp nữa là hiện tại khả năng có bốn kỹ năng cũng có đó thấy không hai bộ hai mươi gần bốn chưa còn này 20 cộng 10 tại vì Khải trên xét đồ Khải là cộng đến 6 ờ, điểm được một em khí mắt ọp anh em ạ. Đó, 3 điểm này, 3 điểm này. Cho anh em xem xét đồ nha. 3 điểm kỹ năng Khải đây. Chống phái Khải được là 37. Hiện tại thì Khải đang sở hữu một cái nọ mắt ọp nha anh em. Đó, tam nhãn 3 cấp, sát thương 60 ờ, là mát rồi mà Khải sở hữu 59. Đó là nói chung ở tam nhãn ba cấp là đạt móc tống kim 158 và ở lộn năm đạt móc tống kim 261 anh em ơi đạt móc tống kim 261 sau khi khả ăn lắc và thì khả sẽ được 280 thì khả sẽ đạt 261 mát uh, ờ, mắt cái móc to cao nhất của đường môn anh em và ngày hôm nay thì khả được tấm một tống kim anh em đó thấy không à, bơ ca thì được 122 NBC 200 và tử vong 27 liên chạm 23 bảo vật được 10 đó trong đây thì đường môn khải này Thiền Thiên Nhẫn này Tơ dạ Tơ N Thiên Gia Phúc là Thiên Nhẫn làm Quang Lương là Cô Long Đao Thiên Nhẫn Nô Một Khánh Đen là Cô Long Đao làm Quang Lương nghe My Cộng Bon là Thúy Yên Nguyễn Trương là Cái Bang Và tình anh em là Cái Bang Đó tốt ngày hôm nay này mà Và anh em cùng xem lại set đồ đây Hôm qua thì Khải mới mua cho Truyền Kháng cả 20 mươi em ơi Ở lần này thì ờ, set đồ nó có thay đổi một chút là chỗ cho Truyền Kháng cả 20 thôi Đó Hôm trước Khải mang cho Truyền Kháng cả 15 thôi Rồi à, Khánh Họ 27 rồi kháng Quanh 29 rồi Ngọc Bội 26 và bộ tay đang à, mắt tím xấu dông thông pháp làm chậm vào phòng thủ lý và nó thì à, cũng là thông pháp phòng thủ lý và làm chậm cũng mắt ọp hoàn to áo thì 47 cũng đặt móc mắt ọp nha nam ba cấp và đai lưng cũng khá tương đối mắt ọp ba cấp luôn và đây à, đôi giày thì tóc sinh khí và chón kháng họ nè nói chung hiện tại thì sau khi khải lên được cái cái bao cái đai lưng á thì ờ, Khải cảm giác ờ, với hiệu ứng 80 chó này mà đủ hiệu ứng 80 chó thì Khải giao tranh khá là tự tin luôn nè còn lúc trước Khải không đủ chó á, vô giao tranh toàn bị đơ chết vô giao tranh toàn bị đơ chết đó nhờ vào đai lưng này cũng khá là hiệu quả nè kèm vào nghe mi thì cũng có thể lên được 100 ờ, gần 120 gần 120 chó rồi 120 chậm này nè đó 40 chậm 40 chậm và 40 chậm từ đai lưng đó trong set đồ Khải tương đối trung bình thôi năm nhưng ở video trước thì Khải cũng có nói thì set đồ này tương đương khoảng hơn 10 15 triệu thôi năm set đồ cái hơn 15 triệu thôi mọi người cái cái nỏ này thì hơn 10 triệu nói chung là tầm 10 triệu quay đâu còn áo này 1 triệu ba đai lưng này 1 triệu ba còn à, nón này thì khoảng 300 nghìn bao tay này khoảng 300 rưỡi giày này khoảng 300 nghìn rồi lại bộ ăn ban này thì mới thay đổi gia truyền này thì bộ ăn ban này à, Khải tốn hết chứ khoảng tầm hơn 2 triệu hơn 2 triệu một chút đó set đồ này trị giá còn hơn 15 triệu trọng Nguyễn ơi hơn 15 triệu nha chồng Nguyễn đó nói chung là hôm nay vậy thôi nam nói chung là cũng muốn lưu lại cái uh, kỷ niệm ngày hôm nay thì cũng cố gắng được tấm 1 rồi cũng được anh em donate được uh, mấy trăm nghìn thì cũng cảm ơn uh, anh uh, uh, Lờ Minh Tiến ai à, đây đây nói mới tới Lờ Minh Tiến luôn anh Lờ Minh Tiến vừa donate khả trăm nghìn rồi nha Nam ơi vừa rồi anh Lơ Minh Tiến có bảo là cố gắng tấm một đây anh donate cho anh em trong ca Ok em cảm ơn anh Lơ Minh, Lơ Minh Tiến nha Trời ơi cảm ơn anh rất nhiều nha Hôm nay em làm tốt đấy Ok anh ơi rồi à, anh à, Văn Đoàn nữa Tí nữa anh Văn Đoàn donate sau nha mọi người Rồi cảm ơn em đã theo dõi video ngày hôm nay Và đừng quên để lại cho Khả một đăng ký kênh Và nhấn vào chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo nè mọi người. Và bây giờ Khả chuẩn bị đi đánh boss em ơi Hôm nay Tuấn Kim 21 giờ khá là hot Đánh khá là chắc